Mến chào quý anh chị đang theo dõi video Và trong video ngày hôm nay Linh xin giới thiệu đến quý anh chị một lô đất nền Với diện tích là 90m2 tại khu đô thị FPT City Đà Nẵng Trước màn hình quý anh chị đang nhìn thấy chính là lô đất nền ngày hôm nay Với diện tích là 90m2, mặt tiền 6m và chiều dài là 15m Bên cạnh thì đã có một căn nhà cùng diện tích đã được xây dựng Ở FPT thì quý anh chị sẽ được xây tự do và không phải theo cái mẫu quy định của FPT như ngày xưa nữa. Và như quý anh chị thấy là đường ở phía trước là đường 7m5 Lề trước ờ, căn nhà là 3m Và sang đối diện ở bên đây lề cũng 3m nữa Đặc điểm của lô đất này là nằm trên cái trục đường thông uh, Từ ờ, khu biệt thự vào tới um, cái đường Trần Đại Nghĩa Đường Trần Đại Nghĩa là một đường ờ, huyết mạch của thành phố nối dài với đường ờ, Lê Văn Hiến đấy ạ. Và trục đường này thì sẽ đi ngang qua hai trường ờ, một trường quốc tế Hoa Kỳ AVU và trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng. Và ở phía trước đối diện với lô đất đó chính là cái khu vực sẽ xây trường tiểu học, trường mầm non và cái cái khu mà có nhiều cây ở đây là cái công viên, công viên của khu V5. Và hiện tại lô đất Linh giới thiệu cho quý anh chị cũng đang thuộc khu v 5 Và ở đây thì mình có thể nhìn thấy cái tòa nhà à, công ty phần mềm FPT Complex Ở đây thì cũng khá là gần với lại cái khu tiện ích của FPT Ở phía dưới đây thì cũng đã có một căn nhà được xây dựng đây ở phía dưới à, Và ở phía um, khu V5 này thì giáp sông là giáp với khu biệt thự R1 và R2 à, R2 và R3 và cái cái tuyến đường mà xe chạy từ nãy giờ đó là trục đường Bắc Nam là nối dài với ờ, ờ, đường Trần Quốc Vượng ở khu đô thị Phú Mỹ An đây tất cả ở hạ tầng ở FPT là quý anh chị thấy là rất là đẹp và được cải cách ờ, từ các cái dự án khác của Đà Nẵng nếu như mà quý anh chị có tới Đà Nẵng thì mình cũng sẽ đi xem một số những cái dự án một số dự án thì cũng có hạ tầng âm nhưng mà uh, tuy nhiên thì nó sẽ không được hoàn chỉnh giống như là ở FPT và ở đây thì ờ, đất nền so với mực nước biển thì cao hơn rất là nhiều cho nên là ở đây thì quý anh chị không lo là vấn đề là mưa mà bị bị nước ngập đường hay là hay là không thoát được nước ở phía dưới đây thì cũng có nhiều nhà đã xây dựng lên lô đất hướng Bắc nếu như quý anh chị nào mình đang có nhu cầu muốn đầu tư thì uh, Linh uh, xin hướng quý anh chị đến cái lô đất này và hoặc là quý anh chị nào mà mình hợp với lại hướng Bắc thì đây là một uh, vị trí rất là đắc địa. Về uh, pháp lý thì lô đất có sổ hồng rồi nên mình uh, yên tâm khi mà giao dịch đất ở FPT. À, và tiếp theo nữa là lô đất này đang có giá rất là mềm chỉ hơn 2 tỷ 9 Thì quý anh chị có thể sở hữu ngay cho mình một lô đất đẹp ở đây và thấy là quý chị thấy là lô đất là sạch đẹp không vướng cống cũng không có bị vướng tụ luôn nên nếu mình mua đầu tư thì đây là một vị trí rất là đắc địa cho mình nếu quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho Linh theo số điện thoại 0799 365 118 Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo